Cậu thanh niên ngủ ở trên sân thượng một giấc, trở về nhà bố mẹ lại không nhận ra anh. Cậu là ai? Con là con bố mà. Bố chưa uống đã say rồi. Nói lại lần nữa, cậu gọi tôi là gì? Bố, cậu là ai? Cậu gọi tôi là gì? Mẹ mẹ cũng không nhận ra con à? Không đúng ông nói rõ ràng cho tôi. Chuyện này là thế nào? Đứa trẻ này là ai hả? Lại mọc ra một đứa trẻ trâu. Lẽ nào cậu ta mới là chủ nhà? Trương Dịch cảm thấy kỳ quái, liền cùng cậu ta đi làm giám định người thân, nhưng kết quả lại chứng thực hai người là anh em ruột. Lẽ nào Trương Dịch là anh trai thất lạc nhiều năm của cậu? Chuyện này vẫn phải bảo mật trước, trở về nhà cậu liền giấu giấy giám định dưới gối, còn dặn dò mẹ tuyệt đối không được quét dọn phòng cậu. Nhưng mẹ lại tò mò tới phòng cậu lục lọi ra giấy giám định. Mở ra xem, phát hiện Trương Dịch và Trương Hoa lại là anh em ruột. Lần này tiêu đời rồi, bà còn cho rằng chồng đã phản bội, mẹ xem xong bố lại tới xem, lẽ nào vợ cũng đã phản bội mình. Lúc ăn cơm hai người cố tình chế giễu rằng, Trương Dịch cái mũi này của con là bẩm sinh sao? Vâng ạ, à, trông rất giống mẹ nuôi con, con cũng cảm thấy mũi con trông giống mẹ nuôi. Không chỉ là mũi, bố xem mắt của hai người còn trông giống nhau. Câu trả lời của Trương Dịch trực tiếp làm bố mẹ tức đến cạn lời. Buổi tối lúc về phòng nghỉ ngơi, vợ nhân lúc chồng không chú ý thu thập tóc của ông. Ngày thứ hai bà liền tới bệnh viện làm giám định cha con. Sau khi ra ngoài lại còn bắt gặp chồng ở đây, lẽ nào ông ấy cũng tới đây làm giám định? Thì ra tối qua chồng cũng len lén đi, thu thập bàn trải vợ từng dùng qua, lại trùng hợp đúng lúc gặp nhau ở đây hôm nay. Hai người vốn như nước với lửa, lần này trực tiếp châm ngòi nổ, Năm đó lúc ông đi dạy học tình nguyện, tôi một mình ở nhà vất vả chăm con, ông ở bên đó tự tìm một người phụ nữ sinh con, một mình sống sung sướng. Bà đây gọi là ăn nói linh tinh, Trương Dịch và Trương Hoa, ADN giống nhau đến 99,99%. ,99%. Chứng tỏ hai đứa nó đều là bà sinh, không liên quan đến tôi, bà hiểu không? Hai người đều không phục liền cùng vào làm giám định người thân. Kết quả lại phát hiện Trương Dịch thế mà lại là con trai thất lạc nhiều năm của họ. Lần này hiểu lầm giữa hai vợ chồng có thể tháo gỡ rồi. Hóa ra là sinh một cặp song sinh, Trương Dịch là con trai của tôi, cũng là con trai của tôi, hai chúng ta đẻ ra, bà không cần nói, mắt và mũi của Trương Dịch giống bà thật, cái này cũng giống tôi, là con của chúng ta. Lúc này Trương Dịch và Trương Hoa cũng chạy tới hiện trường. Bố nuôi, mẹ nuôi, hai người ôm Trương Dịch khóc to, Trương Hoa ở bên cạnh lại lập tức bị hắt hủi, lần này cả nhà đoàn tụ có thể đủ một bàn đánh mặt trược. Nhưng Trương Dịch và Trương Hoa lại nói không biết chơi, mẹ thấy thế liền bảo hai người lấy vợ về, còn nói nếu ai cho bà ôm cháu trước thì sẽ thưởng một phong bao lì xì lớn cho người đó. Lần này Trương Dịch sốt ruột rồi, Đại Minh Tinh kiêu ngạo, trực tiếp đẩy ngã người hâm mộ, Trương Dịch đòi công bằng cho người hâm mộ liền đi làm khó dễ anh ta. Nhưng Đại Minh Tinh còn cho rằng anh là tới ăn vạ, trực tiếp để vệ sĩ đánh anh, còn sợ Trương Dịch truyền tin ra ngoài nói cho anh phí điều trị thêm phí bịt miệng. Nhưng vừa chớp mắt tất cả vệ sĩ đã bị xử gọn. Còn có phí bịt miệng, anh lại một cước đá bay Đại Minh Tinh, một trọi cả đám người, đến cảnh sát cũng không tin anh có thực lực này. Hóa ra Trương Dịch là đối tượng thử nghiệm của người ngoài hành tinh, có siêu năng lực, hôm ấy anh đã sử dụng bí kíp chiến đấu, liền lấy em trai Trương Hoa ra luyện tập, nhưng kết quả bị đánh cho mặt mũi sưng vù, anh lại bảo Trương Hoa tiếp tục, lúc này bố lại gọi điện thoại bảo cậu mang thẻ ngân hàng tới. Trương Hoa phải chơi game liền để Trương Dịch đi, lúc này bố đang bị một đám lưu manh ăn vạ, còn nói hôm nay không lấy tiền ra thì không thả ông đi. Trương Dịch thấy bố bị bắt nạt, liền vội vã đi lên ngăn cản, lưu manh thấy thế còn muốn dạy dỗ Trương Dịch, nhưng lại bị Trương Dịch loáng một cái đánh ngã ra đất. Xem ra bí kíp chiến đấu là có hiệu lực, Đúng lúc lấy đám lưu manh ra luyện tập, vài ba chiêu liền đem tất cả bọn họ quật ngã ra đất. Hiện trạng này đúng thật là thảm không nỡ nhìn, trên đường về nhà còn để đám lưu manh đích thân hộ tống. Thật sự rất có thể diện, Tương Dịch tay không đánh thắng lưu manh, lại không đánh thắng được người yêu của anh, ở nhà nói chuyện không hợp nhau liền ăn đòn, tay chân còn gãy thường xuyên phải nhập viện. Cô Đường Đường là một quán quân võ thuật, vì sao phải bắt nạt Trương Dịch như thế? Thì ra Trương Dịch vì lý do công việc, phải tiếp xúc với nữ minh tinh thời gian dài. Địa điểm hợp tác lần này lại còn chọn ở khách sạn, chuyện này đổi lại là ai nhìn thấy còn không phải tức chết à buổi tối liền đuổi trương dịch ra khỏi nhà ngày thứ hai bạn gái liền chút giận một mình cùng cháu gái đi du lịch nhưng thời tiết lại không may gặp phải mưa rào có sấm sét họ nấp vào trong hang động trú mưa cửa lại bị đóng nhìn nham thạch đột nhiên xuất hiện này làm mọi người chẳng hiểu gì cả lần này tiêu đời rồi cháu gái nhỏ thế này còn chưa muốn chết thời gian trôi đi lương khô hiện có cũng từ từ bị tiêu hao hết mọi người dần dần không nhìn thấy hy vọng liền tới tấp cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc cuối cùng này thời khắc then chốt trương dịch đuổi tới hiện trường ở bên ngoài hô gọi tên bạn gái ái mẫn thấy thế cũng vội vàng chạy qua đó vốn cho rằng có thể được cứu rồi nhưng trong quá trình cứu viện cửa hang lại đột nhiên xảy ra nham thạch đổ sụp ái mẫn lo lắng trương dịch liền bảo anh mau chóng quay về nhưng trương dịch lại vẫn kiên trì đến cùng anh lấy sẻng thành công đào thông cửa hang mọi người thành công được cứu nhưng bên khác trương dịch lại bị đè dưới đá lập tức sắp không xong rồi bất luận ái mẫn dùng sức thế nào cũng đẩy không ra trương dịch không muốn để lại nuối tiếc liền bảo ái mẫn hôn anh một cái không ngờ cô lại hôn thật nhưng hôn xong Trương Dịch liền hôn mê, hai người còn khóc vì Trương Dịch. Lúc này Trương Dịch lại đột nhiên tỉnh lại, lẽ nào là được người ngoài hành tinh cho sống lại? Hóa ra tất cả chuyện này đều là anh giả vờ, muốn xem Ái Mẫn còn yêu anh không? Giỏi lắm lại dám trêu đùa tình cảm của chị, chuyện này không thể tha cho Trương Dịch.